chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của đất của người Long An nha Hôm nay mình sẽ ờ, bắn thử ba cái nắp chai ở cự ly 15m và mình bắn xong rồi mình sẽ ờ, hướng dẫn các bạn cái cách để ờ, các bạn bắn được ba cái nắp chai cự, cự ly 15m luôn nha thật sự nó cũng rất là dễ thôi bây giờ mình sẽ quay cái camera lại cho các bạn dễ nhìn ha đây các bạn mình chuẩn bị ba cái nắp chai nha ở đây mình à, không à, có thước đo nên mình sẽ ước lượng khoảng à, mình đi khoảng 30 bước chân nha một bước chân thì nó rơi vào khoảng 50 đến 60 cm nhưng mình cho là 50 thôi mình sẽ bước 30 bước bước chân từ điểm này rồi mình bắn thử cho các bạn coi ba ba ba nắp chai nha quá bạn rồi là cả ba trúng ba nha các bạn bây giờ mình sẽ tắt mình quay lại mình lên nhà trước mình nói cho các bạn à, dễ nghe ha bây giờ ở đây ở ngoài nắng quá bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn à, có thể bắn được à, ba cái nắp chai ở cự ly 15m nói chung là bắn mục tiêu từ 15m trở lên tiêu xa ha một cách là ổn định hơn để giúp cho các bạn đi săn bắt đồ là ok hơn ha để các bạn à, nhiều khi mình nói không nói suông thì à, nó không có thuyết phục nha các bạn nhiều bạn cũng à, có bạn ý kiến là mình nói lý thuyết không không thực hành thì làm sao người ta tin nên từ những clip sau thì mình giới thiệu cái gì thì mình sẽ bắn thử cho các bạn coi bắn mẫu cho các bạn coi luôn rồi bây giờ mình sẽ trở lại mình nói là làm sao để bắn mục tiêu ở xa được tốt thì để bắn mục tiêu ở xa được tốt thì cái điều quan trọng nhất các bạn đó chính là ná ổn định ha còn ná ổn định làm sao thì mình đã làm clip bắn góc 90 độ dẫn các bạn rồi và cái tiếp theo là các bạn các bạn phải ước lượng được cái lực thung của các bạn nó đi bao nhiêu thì nó rơi xuống hồi nãy mình bắn 15m là mình ngắm ngay đỉnh, đỉnh chẹt luôn vì cỡ đó là mình bắn đạn đi vẫn còn thẳng nên là gắm đỉnh chẹt ha còn xa hơn mình sẽ nâng lên các bạn lưu ý mà mình một điều như thế này nha 25 30m thì đạn rất nha các bạn nó chỉ ăn xuống một phần rất ít nha như một miếng như thế này thôi nha chứ bạn đừng có canh mà vào trong đây là không có trúng đâu bạn chỉ ăn xuống một ít thôi 30m thì chỉ ăn xuống một ít như thế này thôi nha Chờ đến chạm mình ngắm 15m đi thì 30m nó chỉ xuống một tí thôi là bạn bắn là nó sẽ trúng đây kinh nghiệm của mình nha cả cá nhân mình thôi chứ mình không phải là bắn hay hơn ai mình à, mình dạy ai hết nha chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi rồi một cái quan trọng nữa là cái tay cầm ná nha các bạn các bạn cầm ná thì tay các bạn đặc biệt là nó phải thật sự là mình nói bạn dễ hiểu là nó đứng im luôn các bạn khi bạn ngắm là điểm ngắm của các bạn là nó không có xê dịch nữa thì các bạn bắn lúc đó nó mới ờ, chính xác cao được còn các bạn ờ, các bạn mới chơi thì các bạn mình khuyên các bạn như, như thế này nha các bạn đừng có quan trọng cái lực thun nhiều quá nha các bạn các bạn bắn lực vừa phải thôi quan trọng là chính xác trước đã như các bạn đi săn không các bạn bắn các bạn chưa đi bắn chim nữa nhưng các bạn đã sợ lực thun không đủ để hạ con chim rồi mà các bạn chưa tính tới cái bước là bắn có trúng hay không thì rất là sai lầm ha quan trọng là bắn chính xác trước rồi sau đó mới tính cái chuyện là con chim nó có đủ lực để hạ con chim hay không mà mình bắn chim nhiều mình biết mà các bạn đực thun các bạn thiệt bắn trúng là khả năng chết rất cao còn mà bắn không trúng là nó rớt lông thì nó không chết thôi còn lực thun bao nhiêu cũng vậy hồi đó mình bắn ná ná thun uh, ờ, truyền thống các bạn lực có làm gì được như thun này mà nhưng mà bắn 50 m bắn chim vẫn chết bình thường bắn uh, cục đá nha các bạn bây giờ các bạn yên tâm bắn đừng có sợ không đủ lực thun để hạ chim ha thun mỏng thun cung ờ, mỏng cũng được nhưng mà kéo nhẹ tay phát huy 90 đến 95 phần trăm lực thông thôi trúng đầu cổ cánh vào ờ, phổi vào gan tim vẫn chết bình thường không quan trọng là phải bắn lực mạnh ha xiên nát chim hay gì đó không cần thiết nha các bạn quan trọng là mình bắn chính xác và mình mới có cái bước đầu tiên là bắn trúng trước đã rồi mới suy nghĩ đến lực không sao mà thông thường bắn trúng là chết bạn nếu thật sự bắn chuẩn là trúng là chết thôi còn à, nếu mà xui lắm thì à, nó bay mất tiêu rồi nó chết ở đâu thôi chứ thông thường là mình bắn là mình để ý bắn thấy trúng đầu cổ cánh lực không yếu yếu hơn mạnh gì cũng vậy trúng vào những chỗ đó là nó chết chứ nó không sống nổi ha cái kinh nghiệm gửi đến các bạn như vậy mong à, nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ inbox mình để à, mình giải đáp ha và còn một cái nữa là mấy các bạn hỏi cái cây ná này của mình là không có đâu thì mình xưa xin thưa với các bạn là những cây ná này thì bây giờ người ta không có còn bán nữa và mình là có à, các bạn nhờ mình thì mình đã có gọi là mình có quen biết với anh kia nhờ ảnh là cắt cho mấy cái cây giống như thế này một y chang luôn nha CNC và mình chỉ cắt dùm thôi mình không có lấy ờ, bán tiền giống như là shop bán ha mình chỉ cắt dùm và lấy tiền xăng thôi khoảng ờ, hai trăm mấy một cây thôi như thế này nha bạn nào ờ, cần thì cứ liên hệ mình mình hình như khoảng bốn năm cây thôi chứ không có nhiều đâu nha các bạn rồi chào và hẹn, hẹn, <coughs> hẹn. rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau